Bài toán số 1 có nội dung như sau. Qua điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R. Được chưa nào? Ta vẽ đường tròn tâm O bán kính R và lấy điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O. Được chưa? Kẻ các tuyến ABC. Thế thì các tuyến là đường như thế nào? Được chưa nào? Các tuyến là đường thẳng. Cắt đường tròn tại hai điểm. Được chưa? Thế thì ở đây là các tuyến ABC trong đó điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Được chưa các bạn? Tiếp theo là vẽ tiếp tuyến tại đâu nhỉ? À vẽ tiếp tuyến tại điểm B và điểm C của đường tròn tâm O Được chưa? Hai tiếp tuyến này cắt nhau tại đâu? À cắt nhau tại điểm K. Các bạn nhớ nhé, hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm K. Qua điểm K, qua K, ta vẽ gì ạ? À, nối O với A này. Được chưa nào? qua AK kẻ đường thẳng vuông góc với OA. Được chưa? Vuông góc với OA. Được chưa các bạn? Đó, vuông góc với OA. Cắt OA tại điểm H. Và cắt đường tròn lần lượt tại điểm E và điểm F. Trong đó điểm E nằm giữa điểm K và điểm F. Được chưa các bạn? Vâng, tiếp theo là gọi M là giao điểm của OK. OK đâu nhỉ? à ok đây